Các em cùng quan sát ví dụ số 1 các em nhé. Đây là ví dụ số 1 của thầy này. Một lớp học có 40 học sinh, gồm 20, 25 bạn nam và 15 bạn nữ. Cho 3 bạn chọn 3 bạn học sinh để tham gia vệ sinh công cộng toàn trường. Nhớ là chỉ chọn 3 bạn thôi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên? Và đề bài cũng cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta lựa chọn đây. Kèm quan sát đề bài và bốn đáp án. Cùng ghi đề bài vào vở. Xong chưa các em? Bây giờ chúng ta cùng phân tích nha. Ở đây đề bài cho chúng ta đó là một lớp học có 40 học sinh. Và trong đó có 25 bạn nam và 15 bạn nữ. Nhớ nha, nam, nữ Tuy nhiên là chọn ba học sinh không phân biệt nam hay nữ chọn nam cũng được và chọn nữ cũng được hoặc là chọn cả hai đấy và chọn ba bạn này thì đề bài hỏi là có bao nhiêu cách chọn như trên vậy thì chúng ta sẽ chọn như thế nào nhỉ chọn ba bạn trong ở đây là trong 20 25 bạn hay là 15 bạn hay là tổng 40 bạn nhỉ? À, vì ở đây là bài toán không yêu cầu chọn nam hay chọn nữ, do đó chúng ta cứ chọn 3 bạn học sinh bất kỳ trong 40 bạn học sinh. Hiểu chưa? Và ở đây chúng ta chọn không có sắp xếp 3 bạn tùy ý, do đó chúng ta sẽ sử dụng đến tổ hợp. Vậy thì chúng ta chỉ cần một một lần sử dụng công thức tổ hợp là đã giải quyết được bài toán này rồi. Và chúng ta sẽ có lời giải chi tiết như sau. Các em cùng giải cùng viết lời giải với thầy nhé. Sau đó các em cùng so sánh đáp án xem là đáp án của các em với đáp án của thầy và đáp án của bài toán có trùng nhau hay không. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn ba học sinh, chọn ba học sinh bất kỳ trong 40 học sinh có số cách là ở đây chúng ta sẽ sử dụng công thức tổ hợp C3 của 40 đó đến đây thì các em chỉ việc bấm máy tính thôi và kết quả chúng ta sẽ được là 9.880 cách dạ Lấy ba bạn bất kỳ trong 43